Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Mình là Kiên và đây là video đầu tiên trong chuyên mục Q&A hay là gọi là hỏi và đáp Thì uh, mình đã tổng hợp ở đây câu hỏi mà mình thấy rằng các bạn đã comment trong những cái video trước đây mình đã đăng Thực ra thì mình cũng đã từng, mình đã đa số, mình đã trả lời hết những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra các bạn comment ở phía dưới rồi Nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ tổng hợp những cái video kiểu này thì nó sẽ um, dễ dàng hơn cho các bạn tìm kiếm và chúng ta cùng xem câu hỏi đó là câu hỏi gì và biết đâu các bạn đang thắc mắc về những vấn đề đó thì sao Let's go! Câu hỏi số 1 của bạn Lục Nguyễn Bạn comment là mong sắp tới bạn làm clip so sánh giữa Light Blue phiên bản All và Light Blue phiên bản Sun ạ Thì uh, mình xin phép trả lời câu hỏi này đó là thực ra nếu mà so sánh cái bản săn và cái bản intent của nam ấy thì cá nhân mình thấy rằng là cái sự so sánh này nó có phần nó hơi khập khiễng khi mà hai mùi hương nó phát triển theo hai hướng khác nhau thì mình sẽ so sánh ba cả ba phiên bản lại với nhau luôn để, cho bạn dễ hình dung nhá thì với Light Blue phiên bản săn thì bạn nên so sánh với phiên bản per home hơn cái phiên bản gốc ấy thì ờ, cái phiên bản săn này nó sẽ mở đầu nó có một cái chút gì đó gọi là cái mùi hương xịt citrus mùa đầu nó mạnh mẽ hơn khá nhiều so với phiên bản per home và cái mùi hương ở đây thì mình có cảm giác là nó hơi sủi sủi và hơi có tí ga giống như chai chim bánh cụt mà mình đã từng review ấy nhưng mà cái sủi đây nó sẽ nhanh chóng qua đi và một lúc sau thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi của sun mùi light blue sun này nó có phần ngọt hơn phiên bản per home khá là nhiều và mùi hương khá là tươi sáng và về sau thì nó có một chút kiểu hơi kem mịn nữa có lẽ là do cái nốt hương cái nốt dừa ở đây nó làm nên cái cái vai kiểu như vậy thì uh, về cái phiên bản Pro Home và phiên bản săn này thì về độ bám tỏa thì phiên bản săn này mình nghĩ rằng là nó bám tỏa tốt hơn phiên bản Pro Home khá là nhiều còn nếu mà về cái trường hợp sử cái uh, gọi là cái sử dụng vào thời điểm nào thì mình nghĩ rằng cái phiên bản săn thì nó sử dụng vào những ngày hè và những cái buổi đi phát đi ngoài biển này đi biển đi bơi thì nó hợp lý hơn nó không cơ động mà nó không đa dụng bằng phiên bản per home và nếu như để lựa chọn mua phiên bản nào thì mình nghĩ rằng các bạn nên mua phiên bản Intel đầu tiên là cái phiên bản các bạn nên mua tại vì mùi hương nó làm khá là tốt và được đánh giá rất là cao còn phiên bản per home và phiên bản săn thì các bạn lựa chọn một trong hai phiên bản là được rồi các bạn không nhất thiết phải mua cả hai phiên bản làm gì cả tại vì mùi hương nó giống nhau đến khoảng tầm 70 80 phần trăm rồi đó cái câu hỏi thứ hai là của bạn Hoàng Nguyễn bạn có comment vào cái ờ, video về nước hoa mình review chai Midsummer Fight for Life của Miniso clone của Lilabo Samsung 33 mà chỉ có giá 99 nghìn ấy Thì bạn cũng comment là anh ơi em nghe nói nước hoa sham của người Việt sản xuất có mùi khá giống với các nước hoa nổi tiếng và giá thì lại rẻ hơn rất nhiều anh có thể review không thì thực ra thì mình cũng nghe qua cái thương hiệu sham này khá là nhiều rồi và mình thấy rằng mình có sinh hoạt và mình có ở trong nhiều nhóm bán nước hoa cũng thấy là rất nhiều bạn là cộng tác viên của cái thương hiệu này thì mình có tìm hiểu thì được biết là cái thương hiệu này được do một cái bạn người Việt mà bạn là thạc sĩ của một cái trường đại học ở đấy mình không nhớ rõ thì bạn ấy sáng lập cái thương hiệu này và những cái thông tin khác về cụ thể là những cái mùi hương được làm từ lấy cảm hứng từ đâu ai là người điều chế thì mình cũng không tìm thấy ở trên những cái trang chủ của uh, hãng nước hoa này thì bên cạnh đó mình còn thấy rằng là những cái chai nước hoa hay gọi là cái hình dáng cái thiết kế của um, những cái sản phẩm của nhà nước hoa trump này thì mình thấy rằng là nó có gì nó giống với những cái chai mà nổi tiếng trên thị trường nó giống khoảng tầm 90 đến 95 phần trăm cùng lắm thì khác màu sắc và họ sẽ dán cái logo của họ thương hiệu của họ lên thôi thì mình thấy rằng đây là một cái mà có thể là cái chiến lược kinh doanh của họ nhưng mà mình thấy rằng đây cái hãng hoa này cũng đã thành lập khoảng tầm 4 5 năm hay sao ấy mà gần như rằng là họ chỉ làm theo nước hoa kiểu vậy thì mình với những cái thông tin mà họ đưa ra như vậy và mình tiếp nhận như vậy thì mình thấy rằng là hãng nước hoa này có lẽ rằng là mình không muốn thử còn mình chưa nói về mùi hương nha nếu như có dịp thì mình sẽ review thử xem tại vì với những cái thông tin như vậy thì mình thực sự là mình không muốn thử hãng nước hoa này một chút nào cả xin lỗi các bạn cộng tác viên của hãng nước hoa trên này chứ với những cái thiết kế và những cái ờ, gọi là cách cách quảng cáo thì mình thực sự rằng là mình không có lòng tin lắm nên là nếu như bạn nào mà muốn mua nước hoa Việt Nam ấy muốn ủng hộ mặt hàng Việt Nam thì mình nghĩ rằng hãng nước hoa Hoa Riền đó là hãng một hãng nước hoa các bạn nên thử qua và mình đã từng có một cái video review rồi hãng nước hoa này làm khá là tốt nên các bạn có thể thử qua câu hỏi số 3 của bạn Đại Đại đó chính là mình dùng nước hoa Versace Per Home nhiều đứa con gái nói giống mùi măng vệ sinh cô tách không biết có ai bị vậy chưa anh thì thực sự rằng là mình chưa thấy ai so sánh nước hoa lại ừ. giống với cái đồ gọi là nhạy cảm của chị em phụ nữ như vậy cả mình chỉ thấy rằng là so sánh nước hoa mùi nước hương nước hoa giống với mùi dầu gội đầu giống mùi sữa tắm hay là giống với mùi bột giặt hay là ờ, nước xả vải gì đó thôi chứ mình chưa thấy ai so sánh nước hoa lại giống với băng vệ sinh cả nên là bạn nên xem lại về cái chất lượng của chai nước hoa của bạn hoặc là bạn ừ. nên có thể rằng họ không thích bạn nên là họ cũng nói thế để xua đuổi bạn đi thôi còn nếu tất cả những cái vấn đề kia đều ổn thì mình nghĩ rằng là có thể là do người ngửi cái ờ, kho mùi hương của họ hạn chế nên là khi họ ngửi những cái mùi hương mà lạ thì họ sẽ tìm đến những cái hình ảnh những cái mùi hương mà có giống với những cái mùi hương mà họ hay ngửi họ sẽ lấy ra họ làm cái thước đo của họ vì vậy là bạn có thể hỏi những người khác chứ không nhất thiết là hỏi những bạn gái làm gì cả mình thấy có câu hỏi này khá là hay của bạn Quen chơi là các bạn nói rằng là Anh có thể cho biết là anh làm nghề gì mà nhiều nước hoa vậy không? Cho em ít thông tin về anh đi Thế là mình cũng đã định làm một cái video giới thiệu về bản thân mình Từ rất là lâu rồi nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không cần thiết Nhưng mà hôm nay thì có bạn hỏi thì mình cũng sẽ trả lời Thứ nhất là mình tên là Kiên Và năm nay mình 28 tuổi, cánh cả tuổi mụ 29 Các bạn làm tròn là 20 dễ gọi cho nó trẻ Thì ờ, mình làm cán bộ nhà nước làm giờ hành chính và nước hoa của mình nhiều là tại vì mình đam mê nên là mình sưu tầm mình bày ra thôi chứ nếu mà để ở một góc thì nó cũng rất là ít và những cái chai mà mình review thì cũng chủ yếu là mình đi mượn thôi tại vì đâu phải đâu mà có tiền để mua nước hoa đâu mình nghèo thực sự luôn các bạn ạ làm nước hoa này có bao nhiêu tiền youtube bỏ ra mua làm giveaway cho các bạn hết rồi nên là các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha câu hỏi tiếp theo của bạn lâm huỳnh đó là tại sao mua nước hoa ở việt nam giá lại rẻ hơn ở nước ngoài thì ờ, câu này mình đã nhớ là mình đã từng nói trong một cái video về những cái câu hỏi quốc dân của về nước hoa rồi hay sao ấy thì mình vẫn xin nói lại ở đây đó là nước hoa ở Việt Nam nếu như bạn mua tại trung tâm thương mại nó cũng không hề rẻ hơn ở nước ngoài một chút nào còn nếu như các bạn mua ở thương nhân những cái người lái buôn những người bán hàng sách tay ở Việt Nam thì nó giá nó bao giờ cũng rẻ hơn ở các store có thể là nguồn hàng là nguồn hàng sách tay không đóng thuế hoặc các bạn cần nghĩ đơn giản ngày đó là nước hoa nó cũng là một cái mặt hàng chẳng qua là nó là mặt hàng cao cấp hơn một chút so với những mặt hàng khác nhưng mà nó phục vụ lợi ích của các công ty nó chỉ là kinh doanh thôi và khi các bạn muốn mua một cái sản phẩm và các bạn mua 500 đến 1.000 chai thì các bạn mail cho hãng và các bạn sẽ được nhận được cái giá vô cùng tốt nó khác hẳn với những cái giá ở store khi mà bán ở store thì các bạn phải mất tiền thuê mặt bằng này mất tiền thuê nhân viên này chăm sóc này rồi đào tạo nhân viên tất cả những cái chi phí khác nó sẽ đội lên để cho một giá chai nước hoa bán ở store đó cao hơn nếu như các bạn mua trực tiếp ở hãng nhưng mà các bạn phải mua số lượng lớn thì các bạn mới có giá tốt chúng ta tới câu hỏi của bạn meo meo bạn ấy có comment vào cái video mình review top 5 chai nước hoa đi ba đi club cho nam giới thì bạn còn không là anh Kiên có người yêu chưa ạ người yêu anh có hay dùng nước hoa không và anh nghĩ sao về con gái không dùng nước hoa thì uh, mình thì mình có bạn gái rồi và bạn gái mình là người thường xuyên quay cho mình ở những cái video mình đi phỏng vấn ở ngoài trời ấy và người yêu mình thì lại không dùng nước hoa mấy gần như là không dùng luôn tại vì mình cũng có tặng nhưng mà mình người yêu mình rất ít khi sử dụng nước hoa và cái việc mình nghĩ rằng là con gái dùng nước hoa hay không không dùng nước hoa mình thấy là khá bình thường tại vì các bạn nữ thì ngoài cái việc các bạn sử dụng nước hoa ra thì các bạn còn có những cái gọi là dầu gội những cái sữa tắm những cái body mist những cái kem phấn trang điểm nó đều có mang đến những cái mùi hương rất là dễ chịu rất là nhẹ nhàng và kết hợp với những cái làn da của chị em phụ nữ được chăm sóc tốt nữa thì họ đã có một cái mùi hương riêng rồi những cái mùi hương đấy thì luôn luôn thu hút anh em còn nếu như bạn nào mà mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào mà trong những cái buổi hẹn hò những cái buổi date đầu first date thì nếu mà muốn gây thiện cảm với những người đối diện thì mua một chai nước hoa tìm được một chai nước hoa phù hợp với cái phong cách với cái cá tính của bạn thì nó sẽ gây điểm tốt hơn và mình nghĩ rằng là chị em nên có một chai nước hoa trong tủ không nhất thiết là ngày nào cũng xịt để đấy vào những dịp mà đặc biệt thì các bạn xịt nó sẽ gây được ấn tượng tốt và để lại những kỷ niệm khó quên đối với người tiếp xúc với bạn và đó là những câu hỏi trong video số 1 của chuyên mục Q&A này và nếu như bạn có những cái thắc mắc nào thì các bạn hãy comment ở dưới video này hoặc là tất cả những cái video nào mà các bạn xem và thấy còn nhiều băn khoăn thắc mắc thì các bạn cứ comment nếu như mình không trả lời được thì mình cũng sẽ